Xin chào anh em cái video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu Đấy, đặc biệt là những em nào mà làm tay cái nhá thì anh em ờ, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nó rất là hiệu quả Đấy, thì anh em nào mà đi lắc tài xỉu nhiều thì anh em cũng đã biết rồi những cái bộ hột tài xỉu như thế nào nó phù hợp với anh em nó mới anh em mới lắc được ở những cái đấu trường lớn hay là những cái đấu trường mà anh em gọi là cho là những đấu trường lớn Đấy. thì cái bộ hột thứ nhất theo tôi nghĩ thì tôi cũng đi lắc nên là tôi cũng uh, nói qua cho anh em để cho anh em uh, xem là các anh em có thấy nó nó nó hợp lý nó hợp với cả anh em hay không uh, thứ nhất là anh em muốn có bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc những cái đấu trường lớn thì là thứ nhất là cái bộ hột đấy của anh em nó là phải là không tang thứ nhất cái thứ hai là cái tỷ lệ của nó đi đều Đấy, nó không nghiêng về tài hay là không nghiêng về xỉu và thứ ba nữa là anh em có thể là điều khiển được cái bộ hột tài xỉu ấy. ở trong nắp chén này nó về tài nó về xỉu nó theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm đấy thì và thứ tư nữa đó là tỷ lệ ra bảo của cái bộ hột tài xỉu đấy nó phải có thì để giúp cho anh em làm dây cái sẽ có những cái hiệu quả hơn nhé đó thì cái bộ hột tài xỉu này nó đáp ứng đủ nhu cầu của những cái à, vừa tôi vừa nói trên Đấy, đáp ứng đủ nhu cầu tất cả những cái điểm tôi nói trên tỷ lệ bão có bộ hột này đi cực kỳ đều ok và thứ ba nữa là anh em có thể rút tài giữ xỉu theo ý muốn nhé đó, thì giới thiệu với anh em đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 nó là cái bộ tài xỉu không tang lắc theo ý muốn Đấy, 7 đến 80 phần trăm cho anh em anh em lắc đều tay tỷ lệ ra bảo khá là cao Đấy, và anh em lắc cái bộ hột này khi mà chưa cần đến cách lắc của tôi thì cái bộ hột này đi rất là đều nhé đó chính là bộ tài xỉu 2020 Đấy, anh em nào mà đã xài qua rồi thì anh em biết cái tỷ lệ của nó và cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu này nó cực kỳ nó hiệu quả cho anh em khi mà anh em làm quen được cái bộ hộp đèn rồi thì sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé đi đều cực kỳ đi đều luôn nhé đấy vừa xỉu liên tài đấy. cái này chơi rán rồi nó sẽ là là xỉu nhé mở cho anh em này đó 142 đúng không anh em tiếp tục vẫn cứ như vậy thôi thì là nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó, chén tài đúng không chén xỉu chén này nó đứng ở tài thì tất nhiên rồi nó phải có chén phản đấy thì chén này có thể là 7 đến 80 thậm chí là 90 phần trăm là nó sẽ về xỉu chén này đó, 124 đúng anh em đấy nó rất là hiệu quả đấy hai nữa là anh em có thể là anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đấy thì tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em đấy cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được của cái bộ tài xỉu 2020 này thì uh, cũng nói thêm cho anh em biết là khi mà anh em sử dụng hay là anh em uh, đến cơ sở anh em mua cái bộ tài xỉu này cái bộ tài xỉu 2020 này thì là tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ tài xỉu 2020 này cái cách lắc giữ tài giữ xỉu à, cái cách lắc làm sao mà nó ra được nhiều bão nhất cho anh em nhé Đấy, thì giờ tôi sẽ vào tôi sẽ giữ tài hoặc là giữ xỉu cho anh em đây đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé một xỉu này hai xỉu này hai xỉu bão tam luôn anh em này đấy anh em cứ lắc đều tay tỷ lệ của nó ra bạc cực kỳ cao tiếp tục vẫn là giữ xỉu cho anh em ba nhất đó thật sự là không biết nói cái điều gì nữa cả cái tỷ lệ bão của nó lên khá là cao tiếp tục vẫn là giữ xỉu Đấy, cái chén này thì nó nhảy tài rồi Đấy, nhảy tài giữ tài luôn Đó, 445 Đấy, 156 Đấy, 256 Đấy, 551 hơi mạnh tay rồi đó. hơi mạnh tay trái này nó về tải à về xỉu đấy đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 những anh em nào làm tay cái thì anh em xem những cái video của cái bộ tài xỉu này đấy, thì anh em xem là phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy, thì là anh em sẽ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì tôi là sơn tài xỉu thì ờ, số điện thoại tôi chỉ vài năm nay tôi chỉ dùng nguyên một cái số điện thoại này nhé video này làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em